rồi à, còn đâu tiến ở ừ, hôm qua có cái câu hỏi liên quan đến CDK tiến tiến tiến đặt vấn đề được không à, vâng vấn đề của em là cái tham khảo cái tài liệu của một số khách hàng á thì thấy rằng cái ừ. à, công ty CDK thì đây là khách hàng hay khách hàng là BMW và Toyota thì họ yêu cầu tính cái CPK ấy thì là với số lượng mẫu là khoảng 100 trở lên với cái số lượng mẫu từ 100 trở xuống thì khi tính cái CPK cụ thể là cái CP ấy thì phải ừ. dùng thêm một cái à, một cái tham số nữa gọi là hệ số phụ à gọi là hệ, hệ số hiệu chỉnh thì em săn ừ. so hai cái hệ số hiệu chỉnh này cái quả BLV và quả bên Toyota đang khác nhau rất là nhiều nó khác hẳn nhau luôn đấy và em biết cái thì cái và cái công thức tính và bên BV đưa cho em bên em á thì ừ. em cũng dựa vào công thức đấy tính ra tính ra cái kết quả xem ra cái ừ. à, ra cái kết quả thì lại nó lại ừ. khác hoàn toàn so với cái bản kết quả họ gửi cho bên em cái này em đã lên bên họ thì chưa thấy họ trả lời gì thì hôm nay hỏi xem nào trong đây có anh em ai <laughs> biết về cái, ờ, cái số hiệu chỉnh hay không ạ ở trong này có anh em nào biết ở trong này nhiều à, Xuân Trung Nguyên Xuân Trung Nguyên anh anh Xuân Trung Nguyên hôm nay anh anh ờ, ha, <laughs> anh Xuân Trung Nguyên anh, anh anh Xuân Trung Nguyên này cũng có nhiều cái chia sẻ trên diễn đàn hay lắm này anh Xuân Trung Nguyên à, một à, thư viện thư viện sách Sơn Trung Nguyên anh Sơn Trung Nguyên nghe được không alo <laughs> bắt đầu rồi rồi à, à, anh ờ, anh Hưng anh Vũ Nam Hưng anh Hưng cũng biết nhiều về cái này mà anh uh, bạn Hiếu Hiếu Cbc cây, anh Hưng um, yeah. và, và uh, này em em có thể xe cái um, cái công thức hay là cái gì đấy của em mà, em thấy nó nó cái hệ số điều chỉnh gì của em lên không? Hết giờ gì ạ? Có thể hết giờ gì ạ? Có nhiều công thức tính khác nhau mà mà, mà dạ, em em, em, em cái bảng ấy. Ờ, thế à, ở đây nó có cái bảng xe gọi là xe cái bảng trắng ấy em cái xe cái bảng trắng lên em biết đấy ok các bạn lại đi <laughs> Omega uh, À, tiến vào chưa tiến ơi tức là chưa vào được anh ạ chưa thấy à, <laughs> à, hảo biết cái đấy không à, hảo hảo biết cái đấy không em với tính là đang vào cùng nhau hai chị em cùng thắc mắc giống nhau <laughs> à, không ý là em đang đang đang, đang biết cái công thức ấy không ấy hoặc là cái hệ số ấy À, em, em công thức em anh sợ là cái em cái lại, ấy à em lại quên quên chụp cái tiêu chuẩn đó rồi cho những người em viết lên cái bản giấy trắng ấy em viết lên cái bản trắng trắng ấy có cái ờ, xe cái bản ấy ở cái mục dưới nó có cái ờ, xe screen ấy em thích cái đấy xong có cái mục bản trắng ấy à, ờ, bát đấy. đấy em được mọi người đang bảo là anh Xuân Trung ra tay đi ạ anh à, Xuân Trung anh Xuân Trung này là anh ấy à, cũng rất nhiều sách ấy sách anh chia sẻ rất nhiều à em... Ờ, anh ơi cho em em hỏi một chút ví dụ như uh, cái lần trước mà để mình tính CPK ấy thì mình có cái quy định nào nó về cái số lượng uh, cái cái cái số lượng để mình tính không anh nhỉ? cái nào nó quy định rõ ràng là ví dụ như là 30 một lần là 30 50 hay 20 đấy à cái đấy nó liên quan đến tính toán sample size của em em ạ à, thế... ở trong ờ, khi khi khi tính toán kappa thì nó có hai phần như em biết là một phần CPK và một phần PPK vâng CPK thì à, như hôm trước anh chia sẻ nó là năng lực quá trình trong ngắn hạn hay có thể ở đây là năng lực công nghệ của quá trình. Vâng. Còn cái PPK nó là, là việc uh, kiểm soát quá trình trong dài hạn, tức là năng lực khai thác. Vâng. Đó. Thì trong CPK thì bản thân khi mà em lấy mẫu á, thì em đã phải tính toán cái kích cỡ mẫu là sample size phụ thuộc vào các cái ước lượng uh, tính toán thống kê ban đầu của em. À, ví dụ như này ví dụ như là em ờ, cần ờ, em em có một cái hôm nay như của cái, cái câu chuyện là em có một cái tuổi thọ trung bình của cái bóng đèn nó khoảng 6 ngàn giờ chẳng hạn Được chưa vâng. và em muốn em muốn ờ, đo lường quá trình để em biết làm sao được khoảng dưới 5% là em bị bảo hành tức là dưới 5% của tuổi thọ dưới dưới 6 ngàn giờ dựa theo những cái công thức tính toán cỡ mẫu đó thì em phải tính ra được một lần lấy mẫu em phải lấy bao nhiêu dữ liệu quan sát thì câu chuyện đấy là câu chuyện đầu tiên chính là cái câu chuyện trả lời cho em là 20, 30 hay là 40, 80 hay 100 đó cái câu chuyện thứ hai khi tính CPK là là trong ngắn hạn thì người ta sẽ có thể lấy mẫu trong những thời gian ngắn ví dụ như là trong một tuần hoặc hai tuần trong ngắn hạn hoặc là những cái thời điểm đầu em set up hệ thống với những cái sản phẩm mới cái còn PPK khi mà tính trong dài hạn ý, thì bản thân ở trong trong thống kê cũng như là trong 6 sigma người ta quy định là ở trong dài hạn thì ít nhất nó phải diễn ra trong vòng 25 ngày liên tục lấy mẫu ví dụ như là nếu như một ngày em lấy một lần mỗi lần 20 giá trị quan sát thì em phải lấy liên tục trong 25 ngày có nghĩa là em sẽ phải có 500 dữ liệu quan sát để em tính ra PPK <coughs> à, mình mình hỏi tí nhất là thực ra thì uh, có rất nhiều người nói rằng là uh, ờ, CPKQN ờ, mình bổ sung thêm cái ý là lấy mẫu thôi câu mẫu thôi thì cái cái phần này là như trong tiêu chuẩn ở phần ETF ấy, nó có một cái mục ở trong KPEP e nó có quy định là ở dây nó có hai giai đoạn nhá uh, giai đoạn setup ban đầu người ta gọi là cái quá trình lúc đấy gọi là chưa ổn định ấy và cái giai đoạn đi vào sản xuất loạt thì mình tạm tạm gọi là cái quá trình sản xuất loạt là cái quá trình mà nó ổn định rồi thế thì ở cái cái quá trình mà ban đầu ấy thì uh, trong tiêu chuẩn uh, ờ, ADF ở cái mục uh, ở, ở cái công cụ PPF ấy thì nó có quy định là mình phải lấy tối thiểu là uh, ờ, 100 100 dữ liệu với khoảng 25 nhóm mẫu nhóm mẫu thì ở trong uh, uh, pipet ấy, thế thì uh, trong đấy nó có quy định là như này tức là uh, cái 100 cái dữ liệu đấy mình phải lấy ở trong cái giai đoạn người ta gọi là à, trong cái sản xuất người ta gọi là sản xuất có ý nghĩa thì trong Tibet nó có giải thích là sản xuất có nghĩa là sản xuất liên tục từ 1 đến 8 tiếng và sản xuất được cái dữ liệu cái cái sản phẩm tối thiểu 300 sản phẩm và khi mà mình tính uh, năng lực công đoạn ấy tính TP TPK là mình phải lấy uh, ờ, 100 cái dữ liệu từ từ từ 300 cái sản phẩm uh, đó để mình tính còn còn cái quy định mà như như như, như hiếu vừa nói là 500 ấy thì, thì chưa chưa biết nhưng mà trong cái PPEP e thì nó có cái quy định là như vậy đối với sản xuất ban đầu alo vâng em vẫn nghe à. em vẫn chưa hiểu cái ý của anh anh hiếu nhỉ anh chưa hiểu lắm đợi ờ, tôi một tí à, em xin phép em vừa có cái điện thoại nên là em không à, à okay. à, cái cái phần anh Trung vừa nói thì em em em em chưa chưa đọc tiêu chuẩn kỹ nên là em không rõ nhưng mà à, với những cái cái em được học và cái em biết khi mà tính CPK ấy, thì nó dựa vào dựa vào như em nói hai cái là trong ngắn hạn thì nó sẽ lấy dữ liệu trong ngắn hạn của quá trình như anh nói là có thể là cái thời điểm xét ban đầu nhưng mà nó đã đạt những cái chỉ số ổn định của sản phẩm thì họ sẽ sản xuất thử cỡ khoảng 5 ngày 7 ngày gì đó ừ. thì lúc nào là lúc này họ sẽ xác nhận cái năng lực CPK của quá trình thế còn khi mà ra vào giai đoạn sản xuất loạt thì họ sẽ phải theo dõi cái dao động tổng thể của cái quá trình đó trong dài hạn nó như thế nào và lúc này thì cái chỉ số của nó sẽ là chỉ số PPK À. Ừ. Tốt trước cửa nhà mình nhé. Tôi trước cửa nhà mình. À, trước cửa nhà anh Linh. À, ở đây à, có anh em nào hiểu rõ về cái, à, tức là ừ, rất nhiều người nói là một cái chỉ số để đánh giá trong ngắn hạn, một cái chỉ số đánh giá trong dài hạn, đúng không? À, giống, vâng. cái này giống, như, giống như Trung thì đang, đang nói là một cái số CPK á, là đánh giá trong ngắn hạn còn khi à, khi cây thì đánh giá trong dài hạn yếu yếu yếu yếu vừa nói đúng rồi vâng. anh yếu anh nói anh yếu anh nói đúng cái lớp uh, cái lớp sigma em anh hiểu học thì thầy giáo các bạn như vậy nhưng cpt thì là sigma thì nó tác dụng ngắn hạn à, còn Uh, để trong cái cpt thì không dài hạn để nó sẽ ở độ đích của quá trình ừ. xác định năng lực của quả của quá trình cái, cái này em em em em xin phép xe cho mọi người cái mà screen một chút để để để, để cụ thể hóa hơn cho mọi người hiểu không? À, à, từ từ nếu mà xe thì cái bản này bị mất không nhỉ cái bản của tiến thì có mất không đây bản tiến của tiến của tiến là à, là vâng. dạ, cái cái, cái f là kf là cái điều chỉnh đúng không cái số hiệu chỉnh vâng bốn nhân là cái vâng chia cho bốn nhân là trừ bốn vâng. bốn nhân n trừ bốn chia cho 4 nhân là trừ 4 cả cái nhóm đấy lại nhân với 1.01 1.01 vâng, và, và CP thì sẽ bằng sigma nhân với cả KF bằng sigma và vâng. nhân với nhân KF vâng cái công thức này là của bên BV ạ à, sigma nhân KF à. Ờ. thế còn à, chỉ số CPK thì sao CPK à vâng ở trong cái hướng dẫn họ thì họ không có không hướng dẫn cái sim kênh chỉ hướng dẫn những cái bước này thôi cp cũng cái vâng nhưng mà đây là của bmw nhá nhưng mà à. cũng cái công thức tính hệ số hiệu chỉnh và cái cp của bên toyota thì à. bên toyota nó không gửi cho bên em công thức tính cái kf này nhưng họ gửi à. cho cái công thức tính cp trong trường hợp này thì cp sẽ bằng gì à cp sẽ bằng cp chia cho kf cp bằng CP CPK ấy hả? Vâng, bằng CP bằng chính cái giá trị CP đấy chia cho cái à. giá trị KF. KF. À, CPK đúng không? Thì, thì bằng CP chia KF đúng không? Không không, CP thì sẽ bằng CP chia KF. Có thể hai cái cái cái, cái, cái CP đấy là giống nhau à? Vâng đúng rồi. Nghĩa là khi anh tính ra CP rồi thì cái CP đấy á nó vẫn chưa được uh, bên này nó công nhận nó phải chia ra một cái số, hệ số nữa à, và vâng, thì nó mới chấp lại cái CB đấy à thì em đang xem cả hai bên tài liệu của Toyota của BMW thì đang đoạn này ừ. thế cái công thức tính CP của nó là bằng cái gì của cái thằng à? Toyota ấy ừ. Toyota à? ừ. CP nó công thức ở bên Toyota thì vẫn tính như cái công thức um, CP của mình thông thường mình áp dụng thôi à. vẫn tính như thế bằng là trừ đi à, à UL, là trừ lại là chia cho 6 ba à, à. alo alo ở đây nghe alo ở đây, đây nghe nghe nghe nghe à, cái KF à, mà như anh nói thì nó là phương pháp tính toán độ lệch chuẩn theo phương pháp Kenfico. À, Kenfico à? kem thích cô trong à, đây em em em em em xe cho mọi người một cái slide ngắn này là đâu nha màn hình xe xe screen anh chức Dung đồng ý cho em xe cả và và em đấy, share, share đi đây em vừa em vừa request rồi đấy What? Request anh hả? Đây, được à, rồi đấy Đây, đây, đây, ok Rồi, à, đây như em nói à, ở ở trong ở trong tính toán CPK và PPK ấy, thì mọi người nếu đọc lý thuyết thì mọi người cũng thấy nó rõ phân biệt rõ khi tính CPK là tính theo độ lệch chuẩn within tức là độ lệch chuẩn phân nhóm ừ. trong ngắn hạn phân nhóm ở đây tức là mỗi lần mình mình lấy mẫu mình có bao nhiêu mẫu nó là một nhóm thì chưa và nó sẽ tính độ lệch chuẩn của từng cái nhóm đấy để ước lượng ra và tính toán ra theo công thức toán học để ra à, độ lệch chuẩn within của, của các phân nhóm ừ. được chưa ừ. còn đối với cả PPK nó sẽ tính độ lệch chuẩn tổng thể hay là độ lệch chuẩn overall tức ừ. là gộp tất cả các cái dữ liệu quan sát mình có lại để ừ. tính ra cái độ lệch chuẩn của nó theo ừ. công thức tính độ chuẩn trung bình thì bản chất của nó hai cái đấy là khác nhau đầu tiên như em nói cho nên là PPK và CPK nó khác nhau đầu tiên ở cái chỗ đó còn đối với cả độ lệch chuẩn ngắn hạn thì như mọi người nhìn ở trên này nó có ba phương pháp tính đầu tiên là phương pháp tính theo R3 tức là giá trị khoảng biến thiên trung bình của ừ. phân nhóm thì ừ. cái này thường nó chỉ áp dụng cho những cái lần lấy mẫu với cả với cái, cái kích thước sample size nhỏ ừ. ví dụ như là nhỏ hơn 5 hoặc là nhỏ hơn 3 thì nó chính xác bởi vì cái độ chính xác nó cao hơn Ừ, vì cái dựa theo khoảng biến thiên thì cái độ uh, chính xác về ước lượng thống kê nó nó nó còn sai lệch nhiều ừ. thế còn uh, phương pháp tiếp theo phương pháp thứ hai đấy là <clears throat> dựa theo uh, giá trị độ lệch chuẩn trung bình của từng phân nhóm ừ. thì đối với cái này thường người ta áp dụng khi mà cái sample size của mỗi cái nhóm nó lớn cụ thể ở ừ. đây thì có thể là lớn hơn 5 ừ. hoặc là một số thằng ví dụ như là thằng Samsung chẳng hạn kể cả trong trong trường hợp mà mà tính uh, ờ, cần chôn chạc mà nó lớn hơn 8 là nó cũng đã bắt phải tính theo theo theo độ lịch chuẩn rồi chứ okay. không tính theo ừ. thế còn uh, phương pháp tiếp theo đấy là nó có cái tính toán theo ờ, độ lệch chuẩn pool và trong cái này thì nó có xuất hiện cái cái cái hàng số điều chỉnh cái FICO như như ở ở trong cái pha này em em cũng có một cái pha bài tập tính ừ. và cái phần lý thuyết về cái FICO thì em chưa có chi tiết ở đây cho nên nếu mà được thì thì xin phép anh là là sẽ trả lời anh sau nhưng mà cái cái FICO ở đây ấy, à, cái công thức toán học của nó ừ. điểm đặc biệt điểm điểm điểm điều chỉnh chủ yếu của các cái thằng như thằng Nhật hoặc là à, thằng Đức mà anh khai triển ra ấy, thì nó phụ thuộc vào hai yếu tố yếu tố thứ nhất đấy là kích cỡ của phân nhóm à kích cỡ của của, của mẫu, nhóm xem của sai ờ, mẫu đó thì cái kích cỡ của từng mẫu và kích cỡ và tổng thể của các mẫu à. tức là có bao nhiêu mẫu thì nó phụ thuộc vào số bậc tự do và hàng số D thống kê cũng như là hàng số C thống kê nó chính là cái hàng số điều chỉnh ở trong trong trong uh, thống kê nó đã tính ra rồi ừ. ví dụ như là anh anh anh dùng phương pháp đồ lịch chuẩn pool ở đây chẳng hạn ừ. thì anh sẽ nhìn thấy các cái hàng số thống kê của nó ở đây và dựa theo cái số bậc tự do của mình tức là cái sample size ấy ừ. và tổng số dữ liệu quan sát thì mình mình phải lựa chọn các cái cái hàng số thống kê tương ứng này để mình tính nếu không thì sẽ sai <clears throat> đó thì đấy là cái mà em muốn chia sẻ với với anh chị về về CPK và PPK và ừ. với cái hàng số cái kia thì thì thì em em xin phép em đọc kỹ hơn để em sẽ để có cái, cái thông tin thêm đến anh chị ừ, à, hiếu hiếu nói thì mình mới nghĩ ra một cái hiếu quay lại cái bản uh, bản uh, powerpoint của nick dạ. ở đây nó có cái là tính bằng uh, bằng s SP trên C4 này dạ ờ thì cái cái slide trước đấy thì nó cũng là S S đấy ngắn hạn đấy đó, đó, đấy là S đây là đây phương pháp hai này nó cũng là S gọi là S này đó. S chính là cái S đấy đúng không hai cái vâng, khác vâng. nhau à không không nó, nó là một ạ đây à. đúng rồi nó là một ạ à. đây là cái này là tiếp rồi à. Ừ. rồi rồi mình hiểu à, mình mình mình bây giờ mình nghĩ ra một một vấn đề mà mà như chúng đang nói là à, như hiếu là nói là, là liên quan đến à, cỡ mẫu nhỏ thì mình sẽ dính bằng r trung bình trên d 2 nhưng cỡ mẫu lớn thì bằng s trung bình trên c 4 vâng ừ, ừ, ừ. mình nhớ nghĩ làm cái vấn đề <laughs> thì cái này nó nó phụ thuộc vào cái độ chính xác của tính toán uh, thống kê của mình ừ. bởi vì mọi người mọi người nhìn thấy thì trong cái dữ liệu thống kê thì nếu mà tính toán theo khoảng biến thiên thì nó sẽ không có độ độ trụ chính xác bằng tính toán theo độ lệch chuẩn đúng rồi à. Ừ, mình hiểu vấn đề ok rồi bây giờ phải nhường lại cho chủ sĩ thắc mắc <laughs> chỗ uh, ờ, đâu tiến tiến tiến này vâng được ừ, rồi à, hiếu giải thích vậy gì tiến ờ, cũng gì gọi là rằng khó hiểu nhưng trước mắt là à. em đã tìm được cái gọi là cái keyword để mai em tìm hiểu <laughs> là cái, cái bạn, bạn, bạn bạn tìm hiểu về cái này nha tính CPK và PPK và nó có cái, cái hàm số điều chỉnh cái FICO ừ. vâng. như trên cái slide mình mình, mình à, cái cái PowerPoint của mình này và số KF của bạn chính là hàng số cái FICO vâng. nghĩa là à, ờ, mỗi thì, thì nhau nó sẽ ừ. Ờ, cái cái FICO đây cái FICO là cái FICO này hả dạ đúng rồi ờ. đây ạ em em ở cái file của em đây ạ à. em fico này người nhìn thấy đây không à rồi ok anh fico kem fico à ờ. kem fico này kem fico tên của công ty nào nhỉ hình như kem fico này mình cũng đến đào tạo lần rồi sao <laughs> mình nhớ cái này nó liên quan làm hàng cho Hyundai ừ. ờ. em hỏi một chút ạ anh có biết là cái về cái Kefico này á có cái đề nghị ở hay tiêu chuẩn nào nói về nó không nhỉ sách riêng thì đấy cái này để tí mình sẽ tìm thêm xong mình sẽ chia sẻ thêm được không vâng vâng em cảm ơn Để, tại tại cái mình mình muốn hướng đến là là mình sẽ thay cái CP công thức của CP vào cái cái công thức bạn tính vâng. để xem là cái cái sigma giữa CP với cả cái sigma mà bạn à, ở trong công thức này này ừ. nó sẽ thay đổi khác gì nhau đó thì cái đó từ đó mình sẽ lần ra được cái cái hàng số KF của bạn cụ thể là gì ừ. vào. Vâng. trước mắt nữa em cảm ơn anh mai em tìm vâng, tiếp thông tin, vâng. à, thông tin và... rất hữu ích đúng không ok và... rồi cảm ơn hiếu à, nói thêm về cái này thì à, có rất nhiều anh chị là đang đang cứ tính là CP thì ngắn hạn PP dài hạn hoặc ngược lại thực ra có nhiều người thì nói là uh, PP là ngắn hạn và CP là dài hạn nói chung là ừ, nó nó, nó dùng cái đấy nhưng mà nhưng mà ở đây là cái bản chất của nó là cái gì ấy nhiều người cứ tính hai cái chỉ số là một cái CP trong ngắn hạn cái thì cho dài hạn đấy thì là, là cái bản chất của nó là cái gì thực ra nó mình mình thì mình nghĩ rằng là có lẽ là do ai đó viết sách và dịch dịch ra cái thuật ngữ tức là dịch mình dịch nó từ tiếng anh sang tiếng việt thành ra là mình dùng cái từ là ngắn hạn dài hạn thành ra là sau đấy thì rất nhiều người người ta cứ dùng theo theo cái nếp nếp vậy nhưng mà kiểu bản chất là ngắn hạn dài hạn như là cái này em không đồng ý lắm bởi vì em thấy em như bên em đây tiếp xúc với rất nhiều khách hàng châu âu cả nhật ừ. cả hàn cả trung quốc thì em thấy không phải là mỗi vùng mỗi người làm cũng nhầm cả các công ty lớn người ta cũng nhầm giữa cái cp và cái e ppk cũng một ông là CPK thì trong ngắn hạn nhưng cái ông BOV kia lại PPK cho dài hạn cơ nhưng mấy ông Nhật là cái ừ, PPK với họ trong ngắn hạn nên là các công ty lớn trên thế giới họ cũng dùng loạn lên chứ không phải là mỗi anh em mình nhầm đâu chính xác <laughs> à, đây để để mình chia sẻ cái này để mình thấy thực ra để mà kiểm soát được sản xuất ấy thì nó phải sử dụng Ờ, bốn chỉ số là chỉ số CP, CPK, PP và PPK. Nhưng ở giai đoạn sản xuất ban đầu ấy, bởi vì mọi người hình dung là cái công thức tính CP và CPK thì nó phải có cỡ mẫu, có cỡ mẫu. Ví dụ như là bạn lấy 4 mẫu hay là 5 mẫu gì đó bạn bạn và lấy trong cái cái, cái tần suất nhất định đó thì, thì người ta mới tính ra được cái, cái, cái, cái CP và CPK nhưng ở giai đoạn sản xuất ban đầu ấy, thì thông thường sẽ không lấy mẫu theo theo một tần suất mà nó lấy ví dụ như là 10 con hàng trăm con lên nó đo tức là sản xuất xong là cầm 100 con lên đo luôn không phải là lấy theo cỡ mẫu nào cả nên là ở giai đoạn sản xuất nghĩa là là không 100 con liên tục của anh có liên tục hay không ạ? TP, cây PP, à, CP và CPK cái này mình cái này tính nhanh nhé alo alo alo alo anh em nghe được không vâng, nói nghe rõ anh nghe à, để xin phép anh em để chia sẻ cái này tí nhé à, ok anh em nhìn được cái FPC không? Ờ. đấy FPC này là kiểm soát quá trình bằng rất ok đây là một cái công cụ ờ, khi mà triển khai AITF chưa chưa thấy ạ chưa thấy anh à, Ừ. đây em nhìn được chưa rồi dạ, ok rồi ạ ừ. okay. cái này cái này như là trước ờ, đồng đồng cũng học rồi mà mình <laughs> cái, <laughs> cái, giải thích là tại sao này, cái câu dạ. hỏi này đúng là em cũng có đặt câu hỏi nghĩa là anh có hướng dẫn cho em cái em cùng anh thì anh bảo là cái tính CP và CPK và tính PPK ừ. là TP thì mình sử dụng cho khi mình phát triển uh, sản, sản xuất thử vì là nó, nó tính trên à, tất cả các cái uh, mẫu số liệu của người đấy còn cái thì nó chỉ tính trên, trên cái trung bình thôi thì à, xong quá trình phát triển mà trong ban đầu thì số liệu ờ, mẫu nó chưa nhiều số liệu chưa nhiều đúng không đúng rồi khi mà em học lớp sigma ấy, thì em cũng đặt cái câu hỏi này cho cho cho, cho thầy giáo ừ cái chính anh bây giờ chưa hiểu nó chưa vừa nói cái nó đang có cái sự mâu thuẫn ở đây mà uh, giữa giữa cái chia sẻ này đấy ừ. thì thì mình chia sẻ này để anh em hiểu cái bản chất của nó tại sao lại ngắn tại sao là dài thực ra thì nó không khái niệm là ngắn với dài đâu thống kê trong thống kê đó ờ, trong thống kê ngắn ngắn dài à, um, thì uh, ở đây nó có một cái là như này nhé anh em phải đầu tiên anh em phải xem cái công thức á, à, tính CP và CPK thì à, đầu tiên mình nói về CP trước nha thì cái CP thì cái giá trị nó bằng bằng à, ờ, dưới hạn kỹ thuật tức là USL trừ lấy L chia 6 6 sigma anh em nhìn được không có đấy thì cái giá trị CP thì bằng USN gì lớn N anh em nào biết USN LL là cái gì không có ạ là cái đường tiêu chuẩn á đường tiêu chuẩn của khách hàng ạ spec spec spec ạ đúng rồi chính là spec của khách hàng ví dụ khách trên cái bản vẽ khách hàng nó cho là à, 50 cộng trừ 5 chẳng hạn đúng nhỉ vâng thì lúc ấy cái giá trị USL nó sẽ là 55 đúng không vâng tức là giới hạn trên đấy 50 cộng trừ 5 mà thế cộng 5 tức là thành năm và LSL tức là giá trị dưới là nó là bao nhiêu 45 45 đúng không đấy, thì lấy năm trừ 45 thế là đấy là cái giá trị uh, à, USL và chia 6 sigma thì khi mà tính CP CP ấy, thì cái giá trị sigma thì nó sẽ tính bằng R trung bình trên D2 hoặc là tính bằng S trung bình trên C4 thực ra ngày xưa mình không phân biệt được hai cái cách này đâu nhưng mà may có mọi người hiếu giải thích thì, thì mình mới hiểu vấn đề là là là giữa phân biệt giữa hai cách này <laughs> may hiếu giải thích <laughs> mình mới nghĩ ra chứ ngày xưa cứ thắc mắc mãi là tại sao nó cũng dùng hai công thức này mà thực ra khi áp hai công thức này vào nó cũng ra cái giá trị khác nhau cũng giống nhau đúng rồi à, ừ. thế thành ra là là như như hiếu nói là đúng tức là nếu mà với cái mẫu là nó thấp nó nó ít đúng không ba gì năm thì đó thì mình sẽ dùng cái công thức là r trung bình trên d hai nhưng mà với cái, cái, cái cỡ mẫu nhiều hơn cỡ mẫu nhiều hơn thì lúc ấy là phải dùng cái công thức là S vì lúc ấy nó mới ờ. tính chính xác được ừ. C4 thì cái D2 là đâu C4 là đâu thì mình phải tra bảng nhé tí là mình sẽ sâu cái bảng tra để anh em hình dung à, thì đây là công thức tính uh, à, CP công thức tính PP PP thì cũng tương tự PP thì cũng vẫn là USL chỉ lớn L trên 6 sigma nhưng mà khi tính pi thì sigma của nó thì sẽ bằng là à, à, chính là tính là sigma s. tổng thể s tổng thể bằng s tổng thể ừ. Ừ. ừ. cái này là trên mẫu đúng rồi à, trên tất cả các mẫu trên tất cả các mẫu trên tất cả các mẫu em em em tưởng trên tất cả các mẫu thế phải là chia cho l chứ không phải là trừ một nhỉ không trên n một t tất cả các mẫu ví dụ như là em lấy 100 sản phẩm đo thì cái n này chính là 100 trăm à. không vâng. phải là cỡ l đây không phải là cỡ mẫu đâu nhá vì em đọc trên một số tin thì thì nó có hai công thức một công thức là chia cho n là trừ một một công thức là chia cho n thì một cái thì họ đọc trên một số diễn đàn đó thì vào trong à. excel nó cũng hỗ trợ hai cái hàm này một là cái à. hàm sav.s và một cái chính pi á thì à. thực tế em ờ, thực nghiệm trên excel á thì với hai cái hàm đấy với cứ mẫu khoảng 100 đổ lên thì nó cho kết quả chênh lệch nhau khoảng một nghìn thì đọc trên à. một số diễn đàn là bên diễn đàn s espa.com á thì họ ừ. là khuyên với cỡ mẫu nhỏ hơn bằng 50 thì họ khuyên dùng là cái chia, chia cho là n một cần trên khoảng trên khoảng 50 thì dùng cái nào cũng được thì đó vâng. là nên dùng cái, cái nào ấy cái cái này em cũng không phải là nó nó chia là cho n ấy là vì là nếu mà cỡ mẫu mà số lượng mẫu mà ít ví dụ như là số mẫu nó chỉ khoảng 30 trở lại 25 trở lại thì vâng, đúng chia đấy. n nhưng mà cỡ mẫu và nhiều ấy, thì nó phải chia n trừ một cái này là là à. cái này nếu mà nói à, ra thì nó phải là các bạn phải đi về về quay lại cái xác suất thống kê ngày xưa ấy <laughs> ừ. cái này cái này nói nhưng mà nói về xác suất thống kê ngày xưa là hoàng mình bây giờ mình nhiều lúc mình đọc lại thì bảo ngày xưa làm sao học được cái, cái này không biết <laughs> nhưng mà nhưng mà nó nếu mà quay lại thống kê ngày xưa thì thấy nghĩa là nếu mà cỡ mẫu đủ lớn thì có thể là chia cho n trừ một lớn trừ một còn cỡ mẫu nhỏ thì lúc ấy chia trung bình ấy, giá trị trung bình thì nó sẽ bằng chỉ l thôi ví dụ mình có 100 giá trị quan sát mà mình muốn tính giá trị trung bình ấy thì mình mình nghĩ là cộng lại 100 dữ liệu chia cho n thì ra được giá trị trung bình đúng không? Wow. Vâng. Nhưng mà nếu mà cái giá trị quan sát mà nó nó là cực nhiều mà mình lấy chỉ lấy 100 ở trong cái đống dữ liệu đấy để mình tính thôi thì lúc đấy nó phải là n trừ một vì nó là đại diện cho một cái nhóm cực nhiều thì cái này mình nhớ ngày xưa học các thầy dạy các thống kê thầy giải thích kỹ này nhưng mà bây giờ mình cũng nhớ lại cái đấy để giải thích nhưng mà lại lại quay lại đây thì với cái cỡ mẫu với cái số lượng mẫu bạn bốc để tính TP ấy, là ít ví dụ dưới 25 gì đó hay là 20 gì đó thì nó phải chia cho n thôi nhưng mà uh, nhiều khoảng cỡ 100 gì đó thì người ta sẽ phải chia n trừ một tính giá trị trung bình thôi nhé vâng. thế thì giả sử như đây mình ờ, mình có một cái bảng đây là bảng đây là một cái bảng tính ví dụ đây là cái bảng ví dụ như là đây là bảng cái này mình, mình nhìn thấy là đây là mỗi lần người ta lấy ở đây là 15 ngày mỗi ngày ta lấy mẫu một lần và mỗi lần người ta lấy là 5 mẫu em nhìn được không vâng vẫn nhìn được đấy thế thì để uh, tính trong trường hợp này trường hợp này nếu mà bạn tính là giá trị CP CP nhé được chưa tính CP thì lúc đấy bạn phải tính cái giá trị R bởi công thức của nó sigma thì bằng là R R trung bình D. D2 đúng không? D2. Vâng ạ. Thế thì ở đây muốn tính R thì đầu tiên đấy là R trung bình ấy thì bạn phải tính R một ví dụ ở cái nhóm mẫu một này, nhóm mẫu một này thì để tính được R của nhóm mẫu một thì nó sẽ lấy mắc mắc trừ giá trị pin R cái đó ở độ rộng nhóm độ rộng của nhóm mẫu này anh chị em gì không đấy độ rộng của nhóm mẫu này này thì như vậy thì để chữ r đây nó sẽ phải lấy mắc chứng minh và nó r 1 tương tự vậy lấy mắc chứng minh của cái nhóm mẫu ngày thứ hai thì nó ra r 2 và tương tự như vậy thì nó cộng tất cả ờ, các r để dưới này này lại thì nó sẽ là cái giá trị r trung bình thế còn cái hệ số d2 ấy thì hệ số d2 thì nó phụ thuộc vào mẫu ví dụ cỡ mẫu là 5 thì nó ra một cái tra bảng nó ra một cái hệ số D2 nếu mà cơ mẫu là 7 8 thì đấy nó ra một cái hệ số D2 khác nếu mà cơ mẫu là ra một cái hệ số D2 khác đúng không? thì cái D2 đấy là nó phụ thuộc vào cơ mẫu cơ mẫu đấy anh du ạ như vậy thì trong trường hợp có có cái nhóm mẫu như này thì người ta mới tính được cái giá trị CP thế còn nếu mà tính giá trị TP giá trị TP thì lại khác giá trị PP thì đây mình phải cộng ví dụ như là đây là à, đây là bao nhiêu dữ liệu quan sát này 5 5 nhân 15 chữ khoảng 120 125 75 à đâu à, 75 15 15 15 dữ liệu quan sát như vậy thì cái n mà ở cái công thức ở, ở D2 của nãy công thức vừa nãy ở dưới phần dưới này này mình check đây đây này n đây nó sẽ bằng 75 trừ đi 1 thế còn cái giá trị x trung bình như này thì mình phải cộng cả 75 cái dữ liệu với lại mình chia cho 75 thì ra được cái giá trị x trung bình ừ. xong từng lấy giá trị một trừ đi cái giá trị x trung bình ấy chia cho 75 trừ 1 thì nó sẽ ra được cái giá trị s này Đấy. tức là của tất cả dữ liệu đấy thì anh em nhìn cái dữ liệu và cái cái công thức tính này đã nhá đấy thế thì ở đây nó mới có là như này cái thực ra cái bản chất của C CP và PP nó khác nhau được như này này thì đối với CP ấy, bản chất là là thực ra nó chính là cái so sánh cái dao động đánh giá cái dao động giữa các nhóm dữ liệu với nhau ví dụ đây là cái nhóm dữ liệu một thì nó cái giá trị mắc trừ giá trị min thì nó sẽ ra được cái giá r r đây là cái, anh chị nhìn thấy cái độ cái gạch gạch cái gạch cái gạch mà dọc dọc xuống ấy thì đây chính là cái cái, cái giá cái, cái, đại diện cho cái giá trị là độ rộng của nhóm một à, rồi tiếp là độ rộng của nhóm hai độ rộng nhóm ba độ rộng bốn năm đấy về bản chất ờ, và nó cộng hết cái độ rộng này lại nó chia trung bình đúng không cộng hết cái này lại nó chia ra thì nó sẽ chia ra chính là cái giá trị r trung bình đó r trung bình thì bản chất là anh chị em mới thấy là uh, cái tính cp ấy là bản chất là nó là giữa các nhóm mẫu với nhau thế còn PP thì nó không biết là nhóm mẫu nào mà nó tính tất cả cái dữ liệu này với nhau thì anh chị nhìn thấy ở cái chỗ cái cuộc bên này là performance đấy PPK là nó nó tính là tất cả các nhóm mẫu này lại với nhau cái này mà anh chị em thế à, cái này đồng đồng thì biết bởi vì đồng đã học qua lớp mình rồi thì đồng nắm được đúng không à. thế nên là anh chị em thấy một cái bảng ở dưới này như này thứ nhất anh chị nhìn ở đấy cái tình huống ở trên này à, anh chị nhìn thấy cái dữ liệu à, ngày từ ngày mùng 1 cho đến ngày 25 anh chị nhìn thấy là đây là các cái nhóm mẫu ví dụ ngày mùng 1 chúng ta có cái nhóm mẫu nó nó phân tán như này đến ngày mùng 2 thì lại nhóm mẫu phân tán ở tít ở trên ngày mùng 1 thì nhóm mẫu phân tán tít ở dưới mùng 2 về cái nhóm mẫu phân tán này lên là cái chỉ số uh, ờ, PP ấy, nó rất là thấp PP rất là thấp năng lực rất thấp nhưng mà CP ấy, thì rất cao CPK rất cao là 1.8 PP 0.71 vị trí vẫn là cái dao động này nhá giữa các nhóm mẫu vẫn không đổi đổi ví dụ anh chị nhìn thấy ở cái nhóm một này, này cái độ rộng nó vẫn không thể đổi tức là cái độ phân tán của cái, cái nhóm mẫu một không thể đổi mà tôi chỉ kéo cái độ phân tán này lên trên một tí nên này anh chị nhìn ở dưới hình dưới thì tôi kéo cái phân tán lên trên một tí ờ, cái nhóm mẫu hai thì tôi đang nó ở tít ở trên tôi kéo một phát nó xuống ở dưới cái anh chị nhìn thấy ở cái quá trình ở phía dưới ấy, thì thấy cái quá trình qua thời gian nó ổn định hơn không ạ? Rồi đấy ổ đĩa mặc dù độ phân tán của của nhóm mẫu thì vẫn thế nhé độ phân tán của nhóm mẫu vẫn thế đúng không chỉ có điều là tôi kéo nó về đường trung tâm tôi kéo tất cả cái phân tán này về đường trung tâm thành ra là trông nó vẻ ổn định hơn thôi chứ còn cái độ phân tán của từng nhóm mẫu thì vẫn thế thế nên là anh em mới nhìn thấy ở cái kết quả là uh, ờ, CP ấy, CPK ấy, thì nó vẫn là 1.8 nó y như cái trên nó không thay đổi bởi vì là ở đây là bản chất là cái cái cái độ rộng của nhóm mẫu này có thay đổi đâu hay nói khác chỉ số R không thay đổi R trung bình không thay đổi thành ra là CPK nó không đổi nhưng mà PP PPK lại đổi khi cái quá trình trở lên ổn định thì PP lại đổi à, à em em em có em có thêm một cái bổ sung và cái hình minh họa này của anh Trung Đấy, thực ra là ừ, em thấy cái hình này nó rất, rất tốt mọi người nhìn à, cộng thêm cái phần mà em vừa gửi thêm một cái cái, cái link và một cái một số cái definition ở trong link để mọi người đọc ấy nó cũng đề cập đến thế nào tại sao CP là là trong ngắn hạn mà PPK lại là dài hạn thì đầu tiên em muốn ờ, chia sẻ một cái điểm đấy là khi anh chị nhìn vào hai cái biểu đồ này ví dụ của anh Trung thì anh chị thấy rằng là PPK luôn luôn nhỏ hơn CPK không bao giờ PPK lớn hơn được CPK cả thì điều đó nó khẳng định một cái điều rằng là bởi vì PPK được tính ra từ độ lệch chuẩn của toàn bộ dữ liệu quan sát hay là toàn bộ quần thể giá trị quan sát của mình đó cho nên là độ lệch chuẩn hay là của toàn bộ quần thể thì bao giờ nó cũng sẽ nhỏ hơn độ lệch chuẩn của phân nhóm tức là từng cái mẫu mình quan sát chính vì thế cho nên là cái điểm đầu tiên mà như em nói ban đầu ấy thì cái CPK nó thể hiện cho cái năng lực về công nghệ của mình tức là công nghệ của mình kỹ thuật của mình nó có thể làm ra được một cái độ lệch chuẩn đủ nhỏ nhưng mà cái việc mình khai thác cái quá trình đấy như nào nó có cả một cái dao động tổng thể của quá trình nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái PPK về dài hạn cộng thêm một cái nữa em muốn ờ, bổ sung thêm ở đây ví dụ như là mọi người vì sao mọi người lại nhìn thấy là có 25 cái subgroup không ạ 25 <coughs> ngày 25 ngày 25 ngày, 25 ngày. vâng không thực ra nó liên quan đến một cái định lý nó gọi là định lý giới hạn trung tâm ở à. định lý giới hạn trung tâm tức là trong một cái dạng dạng dữ liệu liên tục thì với cái định lý giới hạn trung tâm là nếu như mà mình lấy số mẫu đủ lớn ừ. thì cái dữ liệu nó sẽ tuân theo dạng phân phối chuẩn à. và theo thống kê thì cái đủ lớn ở đây ấy, là nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 30 30 lần lấy mẫu mỗi lần có sample size bao nhiêu thì thì chưa nói nhưng ít nhất phải có 30 lần lấy mẫu và ở trên thực tế vì sao như này em nói là người ta sẽ yêu cầu lấy ít nhất 25 ngày liên tục bởi vì thế bởi vì trong một tháng vận hành trừ đi mấy ngày nghỉ đã nghe hay <laughs> đã hài tức cây như là ngắn hạn hay dài hạn ấy, thì em có hiểu chứ? chung có chia sẻ khi mọi người nhìn thấy cái công thức của nó CP nó dựa trên khoảng ờ, ờ, khoảng R đúng không ạ và khi mà mình phát sản xuất ờ, phát triển uh, new model sản xuất thử thì nghĩa là chúng ta sản xuất rất ít mẫu nên là số lượng dữ liệu mà để chúng ta cái data để chúng ta cái cái, cái sample size nó rất, rất là ít nên chúng ta tính cái đó thì nó không nhiều để để mà chúng ta tính được cái năng lực chính như vậy nên là còn nếu chúng ta tính theo cái mà người để ý theo cái PPK ấy dựa theo trên tất cả số liệu của các mẫu trên S đấy chính như thế nên là mà khi mà chúng ta có sản xuất ba sản phẩm hay là mười hai bao nhiêu sản phẩm ban đầu thì cái dữ liệu nó nhiều hơn thì chúng ta tính ra cái năng lực của nó nó sẽ hơn đúng không thì anh có trao đổi với, ờ, trong lớp và mọi người như vậy đúng không đúng rồi đúng rồi tức là bởi vì không phải ờ, ấy mà nó không tính được theo không tính được CP chỉ những việc PP thôi bởi vì thì ở cái giai đoạn sản xuất ban đầu nhé thì mình chưa có tần suất lấy mẫu chưa có quy định về cỡ mẫu giai đoạn sản thử thì mình chỉ sản xuất được thử một một số sản phẩm ấy xong rồi mình lấy cái sản phẩm mình đo mình tính thôi thế nên là tính năng lực thôi thế nên là mình lúc ấy sẽ không tính được CP đâu trừ khi nào mà bạn sản xuất một cái thời gian dài đủ để lấy lấy lấy lấy mẫu hạn ví dụ như là giống như là chung vừa giải thích là nó phải là cỡ khoảng 30 lần lấy mẫu gì đấy thì thì nó mới đảm bảo được là cái cái cái, ờ, cái, cái, cái gọi là theo cái định lý giới hạn trung tâm thì đấy là phân bố chuẩn thì mình đồng ý cái đấy ngày xưa mình học thì mình cũng đồng ý là với cái lượng mẫu đủ lớn ở đó đảm bảo được là, là tuân theo cái đường phân bố chuẩn thế nên là ở giai đoạn sản xuất thì không ai đi sản xuất một đống sản phẩm như vậy cả mà nó chỉ sản xuất một theo theo tiêu chuẩn ATF e thì nó sẽ sản xuất khoảng giới hạn trong 300 sản phẩm thôi anh em nghe được không Hào nghe được không? Có anh ạ. Ừ. Thế dạ, thì vâng. ở giai đoạn sản xuất thử thì nó không không ai người ta đi sản xuất hàng nghìn sản phẩm đâu đúng không? Mà có nhiều ngày được mà nó chỉ sản xuất trong EDF thì nó quy là 1 đến 8 tiếng và 300 sản phẩm. Tức là cỡ khoảng 300 sản phẩm thôi. Là, là trong giai đoạn sản thử thôi thì đấy là còn nhiều chứ nhiều bên nó chỉ sản xuất một vài con thôi chứ đúng không nhỉ? Đúng. Đây là dạ. tiêu chuẩn bắt là 300 là là cao rồi. Thì đấy chỉ mình chỉ sản xuất thử thì mình chỉ sản xuất được 300 thì đấy thì mình lấy trong dữ liệu 300 đấy lấy lấy trong dữ liệu trong đúng 300 đấy để mình tính thế nên là ở giai đoạn sản xuất ban thử ban đầu ấy, thì nó sẽ không tính được CPK là vì vậy PP CPK là vậy nó chỉ tính PP thôi thế mình mình anh em vào hết chưa dạ à. cái này là một cái mà mà em cũng khúc mắc mà em đặt cho mày hiếu còn giờ còn nhớ không anh, anh hỏi câu hỏi này không vâng đấy nghĩa là ờ, đúng thực tế ra là cái CP ờ, thì nó phụ thuộc vào chúng ta tính dựa theo cái R hoặc là S chia cho D4 đúng không? Gì ấy? Thế mà chúng ta phụ thuộc vâng, vào D2 C4. Ờ, thì chúng ta nếu mà à, CPK mà lúc lúc sản xuất ban đầu chúng ta chỉ sản xuất thử chỉ có vài chục mẫu hoặc là vài mẫu nếu mà chúng ta tính r lúc đấy thì nó sẽ rất là khó chuẩn xác nếu mà chúng ta mà tính ra ppk chúng ta tính dựa trên s thì ờ, dựa trên số liệu của tất cả các mẫu chứ không phải là của mẫu nữa thì nó sẽ ờ, chuẩn xác hơn Nên đấy là cái mà nên là mới quay lại cái vấn đề của hiếu là ngắn hay dài hạn nếu mà chúng ta xác định gọi là cp mà tính trong ngắn hạn như từ khi phát triển new model thì như vậy thì nó cũng ờ, có cái cái là chúng ta đang đang đặt cái câu hỏi là vậy thì cái uh, sample sai đấy nó, nó không đủ chúng ta tính được cây nếu mà lúc đấy là nếu mà chúng ta tự cái PPK thì có ok nên vậy thì nếu mà đạt lại như vậy thì cái CP ngắn hạn cũng không hẳn đúng hay là hay là dài hạn không phải đúng nên là cái cái này là đúng là mà đến bây giờ mà chưa hành chung thì nó là em vẫn hơi mắc vì là à, hai cái... Vâng. vâng cái cái cái này thì em em em đồng ý em đồng ý ở cái điểm rằng là dựa trên cái rủi ro của của của khách hàng ừ. dựa trên cái rủi ro của khách hàng bởi vì như em phân tích ban nãy thì PPK bao giờ mọi người nhìn thấy nó cũng nhỏ hơn CPK đấy là cái điều chắc chắn và để tính CPK hay PPK thì cái điểm đầu tiên cốt lõi đấy là cái mẫu thống kê của mình nó có đủ lớn và đủ đại diện trong quá trình hay không đó và như anh Trung nói nếu trong cái trường hợp thực tế khi mình sản xuất ấy, thì mình không có cái dữ liệu expect của mình hoặc dữ liệu thực tế về quá trình đặc biệt trong quá trình new model thì người ta sẽ phải tính cái chỉ số năng lực dựa trên toàn bộ cái mẫu mà họ làm được hay là lại giá trị quan sát được ở lúc đó nó không nó không có cái sample size để đại diện cho cái giá trị ước lượng của anh chị là độ chính xác là bao nhiêu so với toàn toàn bộ cái quá trình hay toàn bộ cái quần thể mà mình muốn muốn quan sát ở đây thế cho nên là em thấy là đồng ý ở cái điểm là nếu mà thời, ở giai đoạn sản xuất thử ban đầu với số lượng dữ liệu thu thập quan sát được nhỏ thì người ta sẽ chỉ tính PPK thôi bởi vì lúc này PPK nó luôn luôn nhỏ hơn giá trị năng lực CPK thực của quá trình và người ta dùng cái số đấy để giảm thiểu cái rủi ro mà khách hàng phải gánh chịu à, đấy thì mình mình mình à, giải thích thêm một chút nữa là thực ra nó không không không dùng cái từ thuật ngữ là ngắn hạn với dài hạn cũng không hẳn đâu bởi vì bốn cái chỉ số này nó đại diện cho bốn cái khác nhau ví dụ như là CP ấy, là nó đại diện cho độ phân tán giữa gọi là độ lệch chính xác là độ lệch giữa các nhóm dữ liệu với nhau thế còn PP là nó đại diện độ lệch cho cả tất cả cái dữ liệu này Đã. Dạ. thì à, nếu mà mình chỉ dựa vào anh chị em thì nếu mà chỉ dựa vào chỉ số nếu mà sau này sản xuất loạt mình mình bỏ qua giai đoạn sản xuất ban đầu đi sản xuất loạt vâng. chuyển sang sản xuất loạt nếu mà anh em tính là dựa vào CPK thôi CPK thôi giống như tình huống ở đây thì anh chị nhìn thấy là nếu mà chỉ dựa vào CPK thôi thì nhìn có vẻ CPK rất ổn nhưng thực ra anh chị em nhìn để nhìn ở trên ấy thực ra là CPK rất ổn ý nói là máy mình thì ổn nhưng nhưng thực ra là qua thời gian ấy, hoặc là qua tại thời điểm khác nhau thì cái dao động qua các thời điểm khác nhau nó rất lớn ví dụ như mà mọi người nhìn đây ngày 1, ngày 2 nó nó nó xa nhau kinh khủng luôn à đúng đấy chị không nhìn được vâng vâng ạ em vẫn nhìn được thế thì có nghĩa là nếu mà mình dựa vào CPK ấy, mọi người sẽ nhìn thấy cái trên cái dưới nó giống nó giống cái nhau nhau bởi vì là ờ, về cái dao động của của từng nhóm một ấy, thì nó không thay đổi nhưng mà các nhóm với nhau thì nó thay đổi nên là nếu mà mình chỉ dựa vào CPK thôi thì mình sẽ cái chỉ số tưởng nó ngon nhưng thực ra cái sản xuất của mình không ổn thế nào bởi vì qua thời gian ngày 1, ngày 2 nó chênh nhau quá nhiều luôn à. đấy thế nên là uh, mình đánh giá là mình phải để trên cả hai chỉ số nếu mà hai chỉ số GP và PP nó khác xa nhau thì điều đó chứng tỏ rằng là cái quá trình sản xuất của mình qua thời gian hai chỉ số này càng cao thì chứng tỏ là năng lực của sản xuất của mình càng tốt đấy vâng cái đấy thì em rất là đồng ý nếu chỉ dựa vào chỉ số PPK nếu mà dựa vào mỗi PP cũng không khẳng định được bởi vì nếu dựa vào PP bạn nhìn thấy hình trên rất bé nhưng hình dưới thì rất là cao thế thì nếu mà chỉ dựa vào PP thì mình sẽ không biết là dao động thực tế cái máy của mình ấy, nó sẽ như thế nào đúng rồi ạ thực ra dao động học nó rất bé nhưng mà vì là các ngành khác nhau thì có thể yếu tố là do tay nghề công nhân này có thể yếu tố do môi trường này nó tác động dẫn đến cái chuyện là cái ngày nhất với ngày thứ hai nó chênh nhau còn bản thân cái máy mình rất tốt máy mình nó ra công rất chính xác nhưng mà có thể là do tay nghề công nhân hay do gá mắt hay do điều do tay nghề đo thậm chí là do đo tay đo vâng. nó khác nhau giữa tay vâng. đo một với tay đo hai nó khác nhau thành thì như vậy phải dựa vào cả hai chỉ số và chỉ số mỹ thì bạn sẽ không biết là máy của mình gia công nó đang chính xác hay không nhưng nếu bạn dựa vào chỉ số CP không ấy không biết là qua các ngày khác nhau thì cái dao động của mình yeah. Dạ. chính chính vì thế không vâng chính vì thế cho nên là là cái dao động sản xuất nó có chênh lệch nhiều chính vì thế cho nên là em cũng cũng cá nhân em alo nên là trong sản xuất loạt mình nghe là nhân uh, hiếu ơi dạ tức là em em em cá nhân em thì em cảm thấy rất là tâm đắc cái cái cái câu mà được học ờ, ờ, thầy giáo có truyền đạt lại đấy là CPK là đại diện cho năng lực công nghệ còn PPK là đại diện cho năng lực khai thác hay kiểm soát quá trình ừ. đấy thì anh chị thấy cái cái câu định nghĩa này nó rất là em thấy nó rất là chính xác năng lực công nghệ tức là anh chị sẽ nhìn đánh giá cái dao động của từng cái subgroup hay là hay là ở đây mình hay hay hay dùng cái câu câu câu từ ở trong ngắn hạn đấy tức là từng cái mẫu quan sát nhỏ mình đánh giá cái mức độ dao động của nó phụ thuộc vào công nghệ mà mình mình sử dụng ừ. máy móc của mình nó có sai số bao nhiêu bao nhiêu đó. Ừ thế còn à, cái năng lực về khai thác hay kiểm soát quá trình nó là PPK tức là hiểu ở đây là trong dài hạn bởi vì người ta sẽ đánh giá nó theo cả một cái quá trình sản xuất xem cái dao động tổng thể của nó là bao nhiêu ừ. và cái cách tính của nó cũng là tính dựa trên toàn bộ dữ liệu quan sát để tính cái dao động tổng thể nó khác với cái cách tính à, về CPK như ban nãy anh Trung đã giải thích rồi đấy còn còn phương pháp tính theo theo theo r hay theo s hay là đổi full thì chỉ đó là phương pháp thôi còn logic tính là nó nó sẽ logic tính theo hai cách một cách là theo từng phân nhỏ và một cách là tổng thể thế cho nên là em thấy rất là tâm đắc với cái hai câu định nghĩa đó còn cái phần mà mình nói về ngắn hạn hay dài hạn thì có thể là cách hiểu khác nhau đấy nhưng mà em em thì em thấy tâm đắc với cái câu là năng lực gọi là năng lực kia ừ. công nghệ và cái kia là năng lực khai thác và kiểm soát thì như anh Trung nói nó có thể ảnh hưởng đến người vận hành công nhân vận hành cách thức mình kiểm soát theo dõi mọi thứ nó làm lệch đi cái cái cái cái, cái công nghệ của mình và làm cái dao động của cả cái quá trình nó nó bị thay đổi còn à, cái mà em vừa nói về định lý giới hạn trung tâm ấy có đúng không vâng cái định lý giới hạn trung tâm thì nó liên quan đến khi mà mình làm 6 sigma thì nếu mà anh chị nhập mà để tính PPK thì theo cái yêu cầu của 6 sigma khi nhập dữ liệu thì ít nhất nó sẽ cần anh chị phải có 25 cái dữ liệu quan sát liên tục thì lúc đó cái cái gọi là cái uh, confidence level của mình khi mình tính toán nó mới đạt được cái thành tích cần mong muốn tối thiểu à? vâng ừ. đây, cái con số 25 thì anh cái gì nhỉ à, anh em ở đây có hiểu cái thuật ngữ là độ tin cậy không độ tin cậy trong xác suất thống kê ấy để đạt được cái độ tin cậy mong muốn ví dụ như là hiếu vừa nói là để đạt được cái độ chỉ số đi được phải không anh mong muốn thì tức là đạt cái mình à, alo giật quá alo online bạn hơi giật em à, dạ. khó, nghe phòng người nghe được à. không ạ nghe rõ rồi em giải em, em, em, em giải thích ờ, một cái cái cái hình hình dung cho anh chị hiểu ờ, nó nó nó trực quan hơn về độ về độ ờ, gọi là độ tin cậy thống kê tức là khi mà nguyên tắc của thống kê hay là phân tích thống kê là mình sẽ lấy mẫu về một quần thể để mình tính toán ra các cái đặc điểm của toàn bộ quần thể đấy hay là kết luận cho toàn bộ quần thể đấy đúng không ạ ừ. ví dụ anh chị lấy mẫu sản phẩm và lấy mẫu của lấy chỉ lấy mẫu của cả quá trình nhưng mà dựa trên cái cái dữ liệu quan sát đó anh chị kết luận về toàn bộ cái quá trình đấy của anh chị đó thì cái việc anh chị đủ bao nhiêu phần trăm khẳng định rằng cái kết luận rút ra từ cái dữ liệu quan sát đấy cho cả quần thể nó đúng nó chính là cái độ tin cậy ok nó là chỉ số P P đấy phải không anh là đúng rồi đi value đúng vâng, ok à. rồi thì ví dụ như là mình lựa chọn P value bằng 95% thì có nghĩa là thông qua việc lấy dữ liệu quan sát và phân tích thống kê mình có thể kết luận được 95% cái kết luận đó cho cả à. quần thể đúng rồi thế sẽ còn còn một còn năm khả năm phần trăm khả năng còn lại nó sẽ bác bỏ cái kết luận của mình ừ. cái này nó liên quan đến à, ngày xưa anh em mình à, có cái à, bộ môn là uh, kiểm nghiệm ừ, giả thiết ấy đúng rồi ạ à đấy thì nó chính là h h không bằng không với h h một đấy à, đấy đấy đấy đúng h không h vâng. một đấy à, đấy thì nó chính không và h một đúng rồi <laughs> tức là nếu mà à, sau khi mà đưa ra kết luận đấy thì người ta sẽ kiểm ví dụ bây giờ nhé người ta nói rằng là à, sau khi mà tôi nghiên cứu thống kê à, giả sử dân số Việt Nam này, nó nó đang cao là một mét à, trung bình là dân số Việt Nam là cao một mét sáu bảy thanh niên thanh niên Việt Nam cao một mét sáu bảy ví dụ đấy thì đấy mình đưa ra kết luận sau khi là để đưa ra kết luận thì mình sẽ nghiên cứu lấy mẫu ở rất nhiều nơi đúng không nhỉ vâng giờ bây giờ vấn đề là cái kết luận của ông có đúng không thì bây giờ ờ, và nếu mà đúng thì đúng với cái độ tin cậy là bao nhiêu phần trăm ví dụ vâng. như là mình nói là đúng với độ tin cậy là đối với cái, cái trong ngành sản xuất ấy, thì người ta chỉ cần lấy độ tin cậy là khoảng chín phần trăm thôi nhưng mà đối với cái ngành ví dụ như là ngành ngành ô tô hoặc là đối với cái ngành như là ngành máy bay hay là ngành là y tế thì nó sẽ phải đòi hỏi độ tin cậy là chín năm 9,75% vâng. đúng không thế nên anh em mình nghĩ, ý là nó nó nó cái tăng phao rất là chín à, chín phẩy năm phần trăm còn một số ngành nó có thậm chí là lấy đến chín chín phẩy mấy phần trăm nói chung là nó lấy độ tin cậy rất cao đấy thì cái này người ta gọi độ tin cậy của cái kết luận này. kết luận là người trung bình người, cái cái độ cao của doanh nghiệp Việt Nam trung bình là một mét sáu bảy tin cậy được bao nhiêu phần trăm thì ở đây là độ tin cậy ok cái đấy thì ngày quay lại về với với toán ờ, xác suất thống kê à, <laughs> hôm nay có lẽ là nhiều anh em cũng đau đầu cái này này có anh em nào đau đầu không nghe có có anh em nào mà thấy nó à, khó hiểu không <laughs> con gái chắc là hơi khó hiểu hơn <laughs> cho, cho em em hỏi một chút à, đấy thực ra thì khó hiểu hay không khó hiểu nếu như mà ai phải biết một chút thôi còn Đúng nếu rồi. không biết thì ừ. sẽ khó hiểu nhưng nếu mà ai đã va một chút rồi thì em nghĩ là nghe nó sẽ là cho mọi người mở rộng hơn ra ok nghe thích hôm nay hôm nay chủ đề này mình nghe nghe thích hay ạ <laughs> hôm nào anh có thời gian anh mở cái khóa gọi là về đào sâu về cái với T test đi cái gì mở cái khóa đào sâu về cái uh, F FTS và T-test đi em đang mắc cái đấy à F FTS và T-test hả vâng <laughs> cái đấy nói nó là kiểm nghiệm giả thuyết thì ừ. mình phải học về thống kê trước mình Đúng. mới làm được cái đó ừ. thực ra là cái này đấy quay chỉ... lại với um, à, bây giờ em em chỉ cần đọc mấy cái sách thống kê mà đọc lại cái sách à, hồi lớp 10 lớp lớp, cấp ba là, là, là, lắm được cái đối bây giờ mình đọc lại thôi chứ còn cái đấy <laughs> giả lại thì <laughs> hơi khó cái đấy là học kế <laughs> toán cấp ba là kia có rồi sao mình nhớ là, là cấp 3 hay là toán công cấp của đại học học này rồi đại học cao cấp, à. cấp anh à xuất thống kê gì à đại học ấy em nhớ là đại học học học đại học đến thời đại học mà em học lại em em biết rồi <laughs> Nhất là không phải nhớ thì đã nhưng nó mơ hồ không thì đọc lại cái đấy là rõ nhất rồi còn bây giờ mà giải thích trên này vâng. thì anh em phải đọc cái đấy rồi thì mới giải thích được còn nếu mà không đọc cái đấy thì bây giờ mà giải thích này thì cũng khó khó vâng đúng như bây giờ ai mà chưa chưa học về cb cbk bây giờ nói ở đây là là khó kể cả sâu công thức lên à, à, em em hỏi một chút ạ <laughs> ví dụ như à, mình à, tính à, cp với PBK đấy các anh thì à, ví dụ như mình mà chỉ có các cái sản phẩm mà gia công đơn ấy, đơn chiếc ấy thì mình à, sẽ tính nó như thế nào tức là nếu mà ví dụ như một công ty mà chỉ sản xuất ra từng loại một thôi từng cái một thôi ừ. thì chắc chắn là CP thì không tính được rồi phải tính theo PP PP à? PP ở đây PP. thì phải tính PP rồi cái CP là không tính được là... Ừ. PP thì em có thể lấy ờ, dữ liệu trong vòng ờ, thời gian dài đi khoảng tầm nói chung là cứ phải trên 100 dữ liệu vâng thế thì dài lắm <laughs> như như anh trung như anh trung kia nó phải tính là 500 dữ liệu vâng. anh anh nhân anh anh, anh, anh, anh hiếu anh bảo là 500 dữ liệu <laughs> nhưng mà trong tiêu chuẩn thì chỉ cần trăm dữ liệu thôi trăm vâng. trăm dữ liệu là được rồi vâng, không cái cái cái 500 ở đây là dữ liệu còn trong trường hợp mà em, em giải đấy. thích lại dữ liệu em, em em giải thích lại cái định lý giới hạn trung tâm một chút giới hạn trung tâm có nghĩa là anh phải lấy ít nhất 30 mẫu ừ. thế thì trong cái trường hợp này ví dụ như cái bảng anh đưa ra là người ta lấy 25 mẫu là dựa trên cái ngày sản xuất thực tế đó thì trong cái trường hợp mà bạn chỉ sản xuất đơn lẻ này thì bạn có thể lấy theo từ ngày một mỗi ngày một mẫu bởi vì mỗi ngày bạn chỉ sản xuất được một sản phẩm thôi chả thì để mà đạt được cái nguyên tắc của tính giới hạn trung tâm thì bạn phải lấy ít nhất 30 cái, cái sản phẩm ra để bạn kiểm tra thế còn trong trường hợp mà bạn không đáp ứng được cái, cái, cái yêu cầu đó thì bạn vẫn tính được PP thôi nhưng mà có thể lúc đó cái cái cái độ cậy lắm độ tin cậy của bạn nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều vâng. đúng rồi độ tin cậy nó không cao ừ. cụ thể là nếu giả sử bạn mà dùng phần mềm Minitab chẳng hạn ấy thì vâng. khi mà bạn tính cái độ tin cậy và cái khoảng ví dụ bạn tính cái PP thì lúc này cái khoảng confidence interval của cái PP ấy, nó sẽ nhảy rất là rộng nó không focus vào một cái cái khoảng ổn định đó đấy là mình mình nói qua để bạn hình dung vậy dạ vâng vâng em cảm ơn ạ nhiều uh, ví dụ như có một cái chụp nhá mà không kích thước nó không không không giống nhau ạ tức là mỗi lần mà khách hàng đặt ấy, thì nó sẽ khác nhau nó không hề giống các kích thước nhau ạ <laughs> đấy là cái vấn đề tôi nếu thế thì không sử dụng cái à, này được vâng đấy ạ. không sử dụng cái này được bạn lúc ấy mà chỉ có thể là dùng à, cái trích ship bình thường để đo xem nó có đạt trong spec không thôi chứ không sử dụng vâng. cái tính năng lực để, để mà tính vâng